vòng con thỏ nè con mèo nè trời ơi dễ thương gì đâu á trời ok chúng ta bắt đầu vào video thế nào dạ, dạ, dạ, Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một cái thử thách gọi nhảy từ độ cao ở 1 tỷ block xuống. À, <laughs> sao em đâu đâu đâu thật oh my ờ. god Tôi đây nhiều cáo lấy cá lấy lấy lấy lấy cá lấy cá lấy cá có hả lấy cá lấy cá anh bắt tay được sát xanh các bạn ơi sao lấy cá không đánh tôi không dừng quá lấy cá mà lấy cá rồi ok ở đây có cái giường nè ngủ đi em để hình như là cái cái cái chỗ này bạn này xây cơ bộ là hơi hơi bị kỳ công luôn trời cái này xây cơ bộ ờ, hơi bị khó luôn ok thôi lấy lấy lấy lấy lấy cả chỗ này còn ngủ đây nhìn chóng mặt nó màu chóng mặt gì nó đẹp ờ, bây giờ đây có hai đứa anh trai một đứa anh gái giờ timmy qua trước đi ờ thế <laughs> nhường cho timmy test test trước á ok ơi ờ. từ từ từ từ bình tĩnh thôi đừng đừng có chen chen là chết chắc đó cái này nguy hiểm nha có chứ? à tiếng mày sao bà dừng lại chứ vậy bà thấy tôi tôi đi lấy bà còn nhảy qua nữa bình tĩnh thôi tôi phải canh rồi ờ, ok ôi là con rồi timmy té nữa rồi ôi là con sao này ăn sao được không được được ăn ăn ăn đi ăn nè ok dạ Timmy đang bốc cháy à? Timmy đang cháy như một ngọn lửa. À, đẩy Timmy mà đẩy không được. <laughs> em sẽ tính cho Timmy ra về đâu mà đẩy luôn nữa. Rồi, anh nhảy xuống rồi. Rồi tôi nhảy xuống luôn rồi. Ok. Lên nào. Rồi ok. Quá đơn giản. Ủa, ủa sao chỗ này nổ vậy? Không biết được, thấy hai bên đường một bên nổ một bên không là sao vậy? Để, để tôi, để tôi, để Em không biết nữa. Rồi giờ đi nào. Không biết à. rồi, tôi đi bên đây nha, mà từ từ anh em mình đi bên này đi thôi dạ ok anh à, ôi trời cái gì <laughs> em chết <laughs> em qua trở lại chỗ này nữa rồi ai không thể hai em bây giờ thương em là tim bi không à tim bi bà đi đúng tôi đi được tới bên này nè giờ sao thì đi thẳng luôn coi thử coi coi sao nhiều khi ai xuống luôn ờ, coi coi coi coi coi coi chừng có quái vật á dạ Ôi chỗ này an toàn anh ơi Ờ chỗ nữa à ok ừ. xuống Em xuống này À Đây đây ờ, đây ờ. đây À xuống xuống Ô phải chui xuống dưới hả Dạ chui chui chui xuống dưới anh Ô ok à Ok ok Ôi ôi ôi mấy ngôi sao rồi nãy Ô, Ôi, đây còn mấy cái mặt con gì đây? Con gì mà xinh vậy? Sao sai à? Ủa té nè, em em thấy bà còn đứng trên đó kìa anh. Bà đứng trên đó té gì? Ủa rồi giờ sao tôi bị kẹt cái đây luôn rồi làm mấy ba? Nhảy nhảy qua. Nhảy nhảy tưng tưng tưng tưng luôn, tưng tưng tưng nhảy nha, cách cách liên tục luôn tại cái này nó nó hay. À nó hay bị dính lắm hả? Không phải tin được. I à, know. Rồi xong. Là nó nhảy liên tục hả? Nhảy liên tục hả? Nhảy liên tục kiểu Em bị chôn vùi dưới đây rồi anh ơi. Ừ rồi xong chết luôn. Nó nó được kẹt rồi anh ơi. Nó đầu tôi cái. <laughs> anh, anh vịt chỉ coi cái đầu thôi còn dạ cái đầu thôi ừ qua được rồi vậy dạ, yeah, em ăn được ngôi sao rồi kẹt tiếp thôi đồ xoay vô chừng <laughs> cố lên timmy cố lên cố lên chút xíu thôi chút xíu thôi chút ờ hay quá timmy qua được rồi ok ờ, cố lên vịt đây <laughs> ôi trời ơi gần tới mà lại té oh no anh vịt xui quá nè mr vịt gà từ từ đây từ từ xong, nhảy xuống mà lắm có con gà cho anh con gà cho cho cho cho cho nó cắn anh đi em. ok ok <laughs> lại nè đó lại lại lại lại qua đây đây về đây nhảy đây nhảy đây nhảy đây rồi xong rồi xong rồi tiếp tiếp tiếp no rồi xong quá ơi nhảy nhảy mũi lôi họng luôn bể block à ok tiếp tục đây ok ok qua nè à, Mr. Dịch đã nhảy qua được rồi mấy bạn Mình không nói với mấy bạn là Mr. Dịch ăn gian đâu Vậy <laughs> có được rồi, trời ơi tôi chơi bình thường Ai biết đâu à Qua nè, đó Ai đô, trời ơi cái kính này em bị ảo rồi à, Ăn ngồi sao Ủa ngồi sao đâu Ủa đây, đây là nước à hay gì Bơi lên, bơi lên, bơi lên Trời vừa thác à, ờ, ờ đang bơi à Ồ, ờ, ok đây đây đây ờ chơi được ba rương rồi ở dạ, đây có gì ạ chợ gì ở mới ba rương không ơi gì ủa không biết à, em nghĩ là phải có phần thưởng hay gì trong đó chứ chợ xuống cuối ơi chợ xuống cuối ơi không có gì hết Ok kìa xuống đây đã ở dưới này còn nè lại là ngôi sao cho em ngôi giới giờ anh vịt ăn hết rồi à, ờ. ok rồi ở, ở, ở, ờ, giờ ở đây có nhiều cửa vậy từ từ từ từ mấy ông phải đợi tôi đi qua xong rồi mấy ông có gì mở cửa cho tôi nha ủa cửa này qua được nè cửa qua được nè ok cửa bên này bạn này làm lộ liễu á Mấy, ờ, cái, cái, cái, chỗ, cái chỗ bị lộ, cái chỗ bị lộ Giống như bị lỗi vậy Kiểu kiểu như cái đã nhìn được trước là trước có cái lỗ Ok, à, chỗ này okay. Chỗ này phê một tí, không ăn sao, sao sao Rồi sao mà chị đi ăn rồi <laughs> Ủa? Rồi <laughs> chúng ăn sao đi À hay là tao như ở đây là nếu mà nó lắc mẹ mày dừng làm có mấy cái mà để có thể ờ, Sao sao sao, rồi cái chỗ này bị lệch ta Ờ à nhiều khi là tìm mà mình mình mình phải tìm à, ra cần gạt anh chỗ này cái tôi tôi là à oh no ôi em bị rơi dưới đâu nè ờ, ờ, dưới đây à ở đây có cần gạt nè không ơi à dưới đây có cái cần gạt mà à ok ok à, có cái rương chứa cần gạt à ok một cái đi tàn tát quá thôi dạ. qua nào dạ. ăn sao nè ờ, ôi nhiều rương đây trong rương à, có vô rồi đâu đâu ôi chơi giấu, đó ông này chơi giấu ừ, nữa ông ờ, ơi ờ, đây là chỗ mà dấu cần gạt nha hấp dẫn không thể tin được rồi đây qua đây qua đây bữa này ủa này mình mình cần qua địa ngục không tôi nhường tôi nhường ở sau nè tôi nhường ở sau nè cái này chắc là nó bắt mình phải qua địa ngục hay sao nè ăn ở sau đi ở sao đâu không thôi không sao không ơi đó rồi ăn đi rồi giờ mình phải kiếm cái gì hay là phải qua địa ngục nè ơi bên đây có cái cửa nè ủa không phải cái cửa này ra ngoài này cửa đi ra ngoài chị ơi em không biết nữa ủa khó hiểu vậy hay đi qua đi qua địa ngục thử có địa ngục không Ngọc, ngọc, bay, ngọc bay. Ok, mình sẽ xuống đi ngục các bạn. Ờ, ở, ở chỗ này nó có mũi khoan nè Bên này, ồ, bốn cái mũi khoan này. Ồ, nó bắt mình khoan gì à? cái này làm gì ta? Rồi, mình đi về đi, đi về đi, đi về đi. Ủa, về làm gì? Rồi, vô đây. Ờ, về chứ, về chứ. À, nó thịt về kìa. Giờ tôi nghĩ là cứ khoan cái tường đi qua thôi. Trời ơi, trang gian vậy. Bye. Ờ, giờ, này luôn giờ là mình mình lấy xe hả? Có em thấy có đường dây nè. Phải có xe, xe đây à? À xe nè anh. Lấy xe đi. Ai chạy xe đi uh. Oh wow wow Ôi giật kìa giật kìa trời giật kìa Oh no no no no Ôi quá giật quá trời luôn anh ơi oh đi đi đi Ôi giật giật giật giật giật kìa Ôi trời trời Ôi bạn ơi mình mình đang mình đang đi à mình đang đi xe Có kiếm nè có kiếm nè Lấy cái kiếm này lấy cái kiếm này Ôi nhiều quá giật quá trời vậy Ui Gì nè Ôi ôi ôi Ôi trời ơi Ghét được mày qua qua đây Ok kìa Oh no nó đặt em chết luôn rồi Dùng dùng dùng skill dùng skill dùng skill Mấy con này đánh đau quá ta tôi chưa có lưu tôi chưa có lưu điểm hồi sinh mấy ông ơi ờ ờ ở ờ, ngoài tôi cũng vậy nè giờ tôi phải giờ tôi lưu lại trời ơi tôi hầu đầu rồi không sao không sao không sao mình mình quay trở lại mình lấy cái đang làm phải kể lấy cái, cái mũi khoan luôn ủa tại sao lấy mũi khoan vậy ở kia mình rớt ở kia rồi ui kỳ vậy khó hiểu vậy oh no ê để để tôi lấy tôi lấy mũi khoan cho đây lấy lấy mấy mấy con này nó nó, nó đánh xa quá anh ơi ủa đánh xa mà, mà chỉ còn hai cái thôi nha hai cái mũi khoan thôi nha ủa vậy là sao khó hiểu vậy em còn cái nè em em em lụm lại được rồi Ôi Rồi rồi lỡ mày lỡ mày Mấy con này đánh sao quá à Ôi đứng từ xa mình đánh nó đi Ai dạ. đánh sao ờ, ờ, đi Nè nè Trời chết liên tục chết liên tục luôn Ủa sao anh anh không lưu để hồi sinh anh Vịnh Quên quên quên không lưu quên lưu à. đánh xa thiệt chứ đóng, đóng, đóng cửa hàng rào đi đóng cửa hàng rào đi sợ nó nó, nó đánh xa lắm luôn á ôi mà mấy con này khỏe quá à, nó mình đánh nó hoài nó không chết bây giờ làm sao đây à biết rồi đưa đưa đưa cái mũi khoan cái mũi khoan đây làm gì mà tính đục tường mà qua đúng rồi <laughs> timmy gian gian kìa anh ờ timmy gian dạ. gian lại Ô kim cương kìa ok thôi các bạn ơi chắc giờ bọn mình bọn mình chịu thua rồi bọn mình dạ, ờ, thấy trang gian hay vũ ok chỗ đây sao con ờ, đặt đặt cần gạt chỗ nào đặt bảy bạ ở ờ, đây nè đây nè đây nè dưới đây dưới đây đặt ở dưới cái cái cái lỗ này nè mình dưới đây nè Nào. đây dưới cái lỗ này nè đấy cho tôi ra cái đã cho tôi ra cái đã wow giờ quá, còn nhiều hơn nữa đâu đâu đâu đâu ồ đâu rồi rồi xong em quay lại về chỗ cũ luôn rồi ờ tôi quay về chỗ này rồi nó nó nó luôn kiếm nó luôn kiếm rồi nó luôn kiếm rồi có cái giường này không ôi con này con ấy đập một phát là chết liền anh ơi con ấy đập một phát là chết à nó kiếm rồi nó kiếm rồi nó kiếm rồi ờ, mình hiểu là hãy dụ rồi mấy bạn ờ, từ từ từ từ mình quay trở lại mình lấy kiếm á dụ chúa ra cửa dụ chúa ra cửa ấy xong mình đánh lấy kiếm lấy kiếm lấy kiếm ôi trời ơi con ấy nó bắn tôi cầm kiếm cầm kiếm không dụ ra cửa đánh đứng nửa cái chỗ ngoài cửa ấy. đó này thì đánh này sao mà bắn tôi đứng ngoài này đánh này đó như này này nó chết à các bạn thấy không hay không quá thông minh luôn rồi chết chắc à, ờ, chết rồi ôi bà tay mi oh no bà tay mi trang vàng bà timmy thứ hai vô rồi bà timmy bà chờ em em em em với anh à, đang đánh gói bà qua bà lấy ok để em lấy Đấy, cái huân chương này <laughs> ok từ từ đây là bây giờ ôi từ từ để anh anh anh anh từ từ hả từ cái khoan đâu khoan khoan đâu khoan đâu khoan đâu khoan đâu khoan đâu không không không không có anh ơi ở đây đây nè anh bên đây nè tim tim mày làm rơi quá trời nè đi vứt vứt khoan vứt sao anh vứt vứt dạ khoan giờ đây ok vây khoan nè đó ờ, giờ bây giờ đập chết tim mày ok bây giờ bây giờ <laughs> khoan không khoan được luôn luôn khoan luôn khoan ok để em lụm ủa bà timmy ủa timmy sao biết em vậy ok rồi em lụm được khoan rồi giờ làm gì anh đó ok rồi bây giờ mình sẽ chúng ta chúng ta sẽ lấp cửa lại ở ờ, lấp cửa lại này xong rồi đặt hai block lên trên này <laughs> bám bên đây nè không thành công rồi Bài tôi sau lưng mình luôn ok thì à, cảm ơn anh em đã xem video này nếu như mà anh em thấy thích video này đừng quên like share và subscribe ủng hộ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên qua kênh của anh Mr. Việt và Timmy để subscribe ủng hộ cho hai người bạn của mình nha ok và tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau bye bye, bye, bye.